dạ chú chú là tên gì vậy bà Hồ Dân Phước chú tên Phước luôn hả dạ rồi Phước luôn chú chú năm nay nhiêu tuổi rồi Nguyên mèo 80 84 à 84 vậy kêu bằng ông luôn rồi ha dạ vậy là bà là vợ của ông á hả dạ à vậy con tưởng là trẻ 84 rồi hả tôi ờ, nói là nay tôi dạ ủa rồi cái vỏ này là bài bán vé số dạ. à, thì à, thưa cô chú anh chị và các bạn hiện tại là Phước à, đang có mặt à, tại khu vực 3 à, của phường Cái Khế Cồn Khương sông sông Hậu đi ha dạ. dạ, thì à, phía trước mặt cô chú anh chị và các bạn đây chính là à, cụ ông Hồ Văn Phước dạ. năm nay 80 84 tuổi Ủa ông là cái mặt ông là nghe bị vi quýt nhưng mà là do đâu mà nó bị như vậy vậy bà ghê nó ngay cái mũi luôn á hả ngay cái mũi bây giờ nó ăn hở hở cái mũi này ra một, một lóng lóng tay rồi, dạ. rồi là trước đó là bị lâu chưa dạ trước đó là bị lâu rồi à, tức là người. cái đầu đầu tiên của mình bị vô là bị cái gì xong rồi mới bị cái đó bị uh, cũng như nói tôi với ổng còn nghèo dạ. đi mần cỏ dạ mần cỏ cái ở trước đằng sau bà, bà ngồi xuống đi bà cho dễ nói chuyện ở trước người ta xịt sâu ở chú hức dạ cái ổng mới gãi dạ mới gãi thì nó ăn nó nó ăn mới đầu nó ăn ở đây có chút chí dạ nó chú chí đây là chú quốc cái bắt đầu nó mới ăn ra từ từ từ nó ăn hết trơn cái mặt ổng chú hồi đó tôi đó ổng vậy là bị dính hút thuốc sâu á hả ừ, bị uh, ờ, cũng như nghèo đi bằng cỏ bằng cỏ mướn ở đây ở đây là bằng rồi dạ ở chung quanh này là ruộng không à mà ông là giờ đâu nói chuyện được chỉ nằm vậy thôi hả bà dạ không có nói chuyện được cơm nước gì có ăn được không dạ cơm nước có ăn, ăn được cháo. không cháo ăn Mỗi được ha cháo. vậy là chỉ ăn cháo được cháo cơm ăn cháo được con cho lắm dạ còn à, à, với uống sữa rồi dạ. thay tả dạ thay tả đây là ai thay cho ờ, dạ tôi bà thay luôn ha bà là dạ. bà thứ mấy đi cô đây con tiện xưng hô bà tư đi ha dạ còn ông là thứ mấy bà ông thứ ba ờ à, ông ba ha dạ rồi, ông ba vậy là bị mười mấy năm đó hả bà dạ nhà mướn chú Phước ơi tôi ở đây nhà mướn đó chú Phước à con thấy cái nhà cũng rộng vậy là mình thuê một tháng dạ, là bao nhiêu thuê, ờ, bà tư triệu rưỡi đó chú Phước tháng triệu rưỡi hả dạ rồi hiện giờ là hai ông bà ở chung với đứa cháu gì đó hả dạ với đứa cháu rồi vậy là bà đi bán vé số hàng ngày dạ có nhỏ cháu gái nó đi làm nó mới đi làm cho người ta trà sữa đó dạ giờ một giờ có 12 ngàn à. à. tức là cháu gái rồi cũng ở chung rồi nó năm giờ nó về mấy mấy tuổi bà 13 tuổi 13 tuổi hả đi làm phụ thêm chú Quốc đóng tiền điện rồi à. Ờ. một tháng đây là tiền điện của mình là bao nhiêu tiền dạ 360 vậy là điện nước với uh, rồi uh, tiền à, nhà luôn uh, là một tháng bao nhiêu gần 2 triệu gần 2 triệu ha là cái đó là chỉ là chi phí ở thôi sinh dạ. hoạt ăn uống thì chưa tính dạ à. còn ông là còn có nói chuyện được không hay là chỉ có nghe thôi ông điếc hai bên lỗ tai điếc hết chân chú quốc rồi gì đó hả không còn nghe gì hết ông muốn cái gì cũng chỉ nãy là... chỉ chuối lột chuối cho ông ăn á cũng dễ tiêu quá vậy là giờ nằm là chỉ ờ, cầm cầm kha vậy thôi dạ rồi khi mà đi khám bác sĩ bác sĩ nói là bị bị cái gì bà ung thư ung thư ha ung thư ung thư ung thư ung thư, ung thư mặt hả dập dạ. mặt hả dạ. còn nếu mà chẳng hạn như thường người ta gọi là giống như là kiểu virus mà nó ăn ăn thịt người nó ăn đó phải không dạ dạ rồi có đi hút thuốc nam thuốc tây gì cho ông uống không tôi tôi mua thuốc rồi chú Phước dạ để trong cái lon nha ở nhà nhà mướn nha cô chú anh chị dạ em bi dạ thuốc với tàu gì mình ginh đồ vô đi ha ginh đồ vô đi dạ, dạ, dạ. Ờ, ginh ginh giùm anh đi hiền dạ ngày hôm nay tụi con ờ, hôm qua đó có bạn ờ, em gái nè ly á nó có đăng nó nhờ con đăng phụ lên đó để uh, xin mớ tả cháo với lại sữa em xua cho ông nè thì ở đây thì hôm qua con đăng á con không có vận động tiền nhưng mà con chỉ xin sữa này kia với lại nói chung là cháu sau đó thì ờ, các ờ, mạnh thường quân họ không có tiện để đi thăm ông và họ cũng gửi ờ, con một chút ít à, tiền nhờ con mua giùm nhưng mà con thì cũng không có thời gian con nhờ em ly đây đi mua giùm dạ. hiện giờ để à, anh mượn cái điện thoại hồi nãy anh có để cái danh sách mạnh thường quân á hôm qua anh được uh, gửi mua nhiều đồ á nhưng mà giờ vậy ha ở đây thì con ở đây uh, hồi, hồi sáng là con đưa cho ly à, tiền để đi mua thì à, hôm qua mạnh quân gửi con là như tối con đăng là được có 4 triệu tư yeah. Dạ. được 4 triệu tư thì à, con thì con không có trao tiền yeah, dạ, yeah. Dạ. con thì không trao tiền nha tại để cho ly à, hết đồ thì à, ly nó sẽ mua đồ đồ lại cho để chăm sóc phụ cho với bà thì phước xin phép đọc cái danh sách mà hôm qua giờ cô chú gửi cho phước nha cái này thì hoàn cảnh này cũng hữu duyên thôi Dạ. thì có cô cao à, cô cao thị úc gửi một triệu dạ. chị hương à, thị ngô ở cali gửi 500 000 đồng em thu gửi 500 000 đồng em ruby gửi 500 à, 000 đồng em phạm thị gửi 400 000 đồng em mỹ duyên gửi 400 000 đồng em đoàn tiết như gửi 200 000 đồng em nguyễn linh gửi 100 à, 000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh à, gửi là em b việt công băng với nội dung là hỗ trợ ông bị vi khuẩn ăn ở mũi cùng khương gửi hỗ trợ là 500 000 đồng và một à, mạnh thường quân ẩn danh nữa với nội dung là mua đồ cho ông bị ung thư à, có số ghét cuối là à, 30822 thì tổng có số tiền là 4 triệu tư dạ, dạ. thì giờ ủa Ly ơi ở đây anh gửi cái phần của anh trước nha xong hồi nó còn dư tiền anh đưa rồi hàng tháng em mua đồ em gửi cho ông dùm anh nha dạ hồi sáng như anh đưa 2 triệu rồi thì giờ anh sẽ đưa em thêm 2 triệu tư nữa thì có gì hả ờ thì uh, tại vì anh không gành hoàn cảnh ở đây lúc đó ly giờ chăm sóc uh, như là biết ở đây hiện giờ anh uh, vậy là đưa cho bà anh triệu để bà bỏ túi nha trước đây con không có không có tiền uh, đây mà đưa không cái này một triệu này đưa bà xin bà, đóng tiền nhà tiền nhà rồi vô tiền điện vô dạ. còn dạ. phần của ông thì hàng tháng ông mua với gạo thóc thì con tụi con đem xuống như tiền tụi ấy rồi gạo thì tụi con cái gì tụi ăn kiếm cho hỗ trợ cho bà nè rút, rút rút rút rút rút rút rút giùm anh này hai triệu tư như hai triệu gửi đi lấy rút rút năm tờ bốn năm coi chừng dính nha bà rồi lỗ gì thì đó thì đó như hai triệu tư thì giờ đưa hai giờ hai triệu gửi thì như bo luôn rồi đó vậy là con à, bàn giao cho ly nha để cho nữa ly lo bà chị Phước cũng gửi cái phần đó à, chẳng hạn như sau khi xem cái clip này á nếu mà cô chú anh chị có cảm thông và thương được cho hoàn cảnh của ông bà có giúp cho ông bà về à, tiền bạc gì nữa thì à, nói chung là Phước sẽ à, tại vì gia bà cũng lớn tuổi đơn chiếc mọi à, cái tiền cô chú anh chị gửi thì Phước cũng sẽ tổng kết và lên danh sách à, nhờ em Ly ở đây sẽ là đại diện giữ dùm để chăm sóc cần cái gì thì nhờ em Ly dạ, dạ. con thì con không dám trao cho bà nếu mà có dạ, tiền mạnh anh Quân cho bà cũng đồng ý ha ừ. dạ tại vì ly ở đây là như là biết bên này và gành về bà với lại à, tới lui nhiều á con thì nhiều việc con không đi tới lui được nhiều rồi thôi vậy phước cũng à, cảm ơn nha chúc sức khỏe bà nha dạ, dạ. rồi chú phước cho tôi xin à, gửi lời trong đó À, nói đi bà nói đi Thôi tôi xin gửi lời các cô chú giúp đỡ dùm gia đình tôi rất cảm ơn nhiều <laughs> dạ rồi giữ gìn sức khỏe nha lo cho ông nha bà yeah. Dạ rồi hỏi phước cũng ờ, chào cô chú nha rồi anh cảm ơn nhiều hả lý ở đây thì có mua sáng nè hai à. hộp sữa anh xua năm bịch tả một thùng cháo ba ba hộp sữa à, hộp sữa của con bé kia à có một bé kia là có gửi rồi phải không mua mình mua hai hộp hộp phải không năm bịch tả thùng cháo với ờ, mới đó kia ăn uống rồi là phải đút không luôn á đút xong rồi chú hứa trời ơi Ciao.